Hello, xin chào anh em nhé Chào mừng anh em à, đến với ca bóng đá Như vậy là ngày hôm nay cũng như là dạng sáng ngày mai Sẽ là những trận đấu cuối cùng của vòng bảng anh em nhé à, Còn à, bảng à, H cũng như là bảng F Còn bảng G và cũng như là bảng H nữa thôi à, Tất cả các bảng đấu còn lại thì đều đã có à, những đội bóng vào vòng trong rồi Chúng ta sẽ điểm qua một chút này đó là ở ờ, bảng A sẽ là Hà Lan và Senegal Bảng B là Anh và Mỹ Và vòng trong sẽ là Hà Lan gặp Mỹ, Anh gặp Senegal Tiếp đến là bảng C Argentina và Ba Lan ờ, Và Pháp và Úc Thì ờ, vòng sau sẽ là Argentina gặp Úc Và Pháp thì gặp Ba Lan Và tiếp đến là bảng E à, Một bất ngờ vào buổi tối ngày hôm qua <clears throat> Đúng không? Anh em nào mà xem theo dõi ở trên kênh à, mình cũng có lên cho anh em rồi hai trận đấu vào à, lúc à, vào ngày mai cũng như là dạng sáng ngày hôm nay rồi trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha cũng như là Đức và à, Costa Rica thì anh em nào mà theo kèo ở trên kênh thì anh em chúng ta cũng hòa kèo thôi đúng không khi mà Đức và Costa Rica thì anh em chúng ta bú được uh, kèo Đức Đức chấp cũng như là kèo tài đấy thì một lần nữa là chúc mừng tất cả anh em trong nhóm cũng như là tất cả anh em ở trên kênh nhé ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được những mã kèo mà mình đã lên cho anh em à, ngày hôm qua thì ở trong nhóm ấy thì uh, mình uh, không có lên cho anh em ở hai trận đấu này những trận đấu vào lúc 10 giờ cũng như là những trận đấu vào lúc 2 giờ mình uh, có một số việc bận nên là mình uh, cũng không lên cho anh em tuy nhiên thì anh em ở trong nhóm uh, chúng ta cũng đã thảo luận cũng như là cũng đã chiến thắng được một số những cái mã kèo mà anh em chúng ta uh, bàn luận những bet thủ bàn luận ở nhau ở trong nhóm anh em đấy thì anh em nào mà muốn đồng hành cùng với mình cũng như là muốn mình đồng hành cùng với anh em và muốn vào nhóm của mình à, tham gia với các bếp thủ ở trong nhóm của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhá. À, quay trở lại với điểm qua một chút về những bảng đấu tiếp nào. Bảng E sẽ là Nhật Bản, à, Tây Ban Nha, Đức bất ngờ bị loại khi mà Nhật Bản ngày hôm qua chiến thắng Tây Ban Nha với tỷ số là 2-1. Sau đó là bảng F sẽ là Maroc và Croatia à, vì vậy mà trong cái bảng à, vòng đấu sau sẽ là Nhật Bản gặp Croatia cũng như là Tây Ban Nha gặp Maroc à, mình đang thấy rằng là à, buổi à, dạng sáng ngày à, ngày ngày hôm nay Tây Ban Nha thật sự là họ có một phải gọi là có một cái chiến lược ấy phải gọi là à, thua trước Nhật Bản mình nghĩ rằng là đây là một cái bài của Tây Ban Nha khi mà họ xếp thứ hai và họ chỉ gặp Maroc Ờ, còn hơn là gặp Croatia đấy theo như mình đánh giá là vậy Tây Ban Nha họ đánh giá ờ, Croatia có phần nhỉnh hơn so với ờ, Maroc còn tiếp tục nào uh, buổi tối ngày hôm nay cũng như dạng sáng ngày mai sẽ là uh, hai bảng đấu cuối cùng bảng G và bảng H thì uh, trước cái vòng đấu cuối cùng ấy thì Brazil cũng như là Bồ Đào Nha là hai đội bóng vào vòng trong rồi với cùng có 6 điểm À, và hai đội bóng xếp thứ hai đó là thụy sĩ này cũng như là senegal sẽ phải tranh nhau tấm vé tiếp theo khi mà tấm vé tiếp theo này đang chia đều cho cả ba đội bóng ở phía dưới anh em nhé à, brazil thì sẽ gặp uh, serbia <clears throat> à, xin lỗi anh em brazil sẽ gặp uh, cameroon còn serbia sẽ gặp thụy sĩ à, Bồ Đào Nha gặp Hàn Quốc thì mình có làm cho anh em rồi và sau đó là à, Ghana gặp Uruguay nào bảng H trước đi vì bảng H đầu đá vào lúc 10 giờ à, Ghana và Uruguay trận đấu này nếu như mà Uruguay chiến thắng Ghana thì chắc chắn một điều rằng là Uruguay sẽ là đội bóng giành cái vé đi tiếp và cũng có thể rằng là Hàn Quốc nữa anh em nhá Hàn Quốc nếu như chiến thắng Bồ Bây giờ Hàn Quốc chỉ chiến thắng Bồ với tỷ số là 1-0 thôi Đấy 1-0 thôi Trên lý thuyết anh em nhá Chiến thắng Bồ với tỷ số là 1-0 này Hàn Quốc thắng Bồ với tỷ số 1-0 Thì Uruguay họ bắt buộc phải chiến thắng Ghana với tỷ số đó là cách biệt 3 bàn Cách biệt 3 bàn anh em nhá Vậy vì uh, hiệu số của Uruguay hiện tại đang là âm 2 Đó Hiện tại đang là âm 2 và chắc chắn rồi nếu như mà muốn bỏ âm 2 cũng như là dương lên thì Uruguay bắt buộc phải à, chiến thắng cách biệt 3 bàn trước Ghana và mình nghĩ đây là một cái điều cũng rất là khó khăn đối với Uruguay nào nót kèo tí nào Ghana hiện à, Ghana hiện tại đang là đội bóng xếp thứ hai sau khi mà Ghana chiến thắng Hàn Quốc với tỷ số là 3-2 đúng không? Ở vòng đấu trước rồi. Đấy thì Ghana sẽ là đội bóng có lợi thế nhất, lớn nhất và Ghana họ cũng chỉ cần một trận hòa. Chỉ cần một trận hòa thôi. Ghana hiện tại đang là hiệu số uh, không âm và cũng không dương anh em nhé Đấy và Ghana chỉ cần một trận hòa là có thể sẽ vào vòng trong rồi mình vẫn đặt niềm tin vào Ghana trong cái trận đấu này hơn so với là Uruguay đấy mình chỉ nốt mỗi cái kèo này thôi nhá hoặc là anh em chúng ta có thể đi cái xỉu 0.75 cho mình cũng được ở hiệp 1 anh em nhá xỉu hiệp 1 mình nghĩ rằng là Ghana họ sẽ uh, trụ được ít nhất là hết hiệp 1 sẽ không có bàn thắng mình nghĩ là vậy còn tất nhiên ở đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi còn anh em nào mà thực sự muốn uh, uh, chơi theo kiểu uh, running cùng với mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua zalo cũng như là telegram nhé mình sẽ cho anh em vào nhóm để chơi bóng theo kiểu running đấy chơi bóng running theo kiểu như thế nào thì vào mình sẽ giải thích cho anh em sau còn uh, anh em nào mà chưa có ngoài thì anh em có thể uh, nghiên cứu cũng như là tham khảo hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em đi từ đầu nhé và bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình